Để con chèo cả nhà nữa chứ Sao ba chỉ quay quay dương không vậy Xin chào cả nhà Mình xin giới thiệu quả dưa đây à, Quả dưa có bị nứt ra Và bị con gì ăn Nhưng mà không biết ở đâu Chỗ kia Chỗ kia Cái dừa trước nó cho đi chỗ kia để nó mập tới đây Tay nhỏ hơn Tay trước nó to bằng nắm tay rồi thước to vậy đúng không ba to bằng cái lan nhỉ to bằng cái hình tròn đó nhỉ rồi rớt lớn nó rất cái lòng nó chết theo cái giống rất mỗi lần mày đây nhà luôn ngay trước nhà luôn tới dưa thứ hai bà bé ơi mấy dưa đi đâu mấy cái dưa đi đâu bé ơi mấy cái khoe đây đâu cái nào đậu nó lên nha chia sẻ, like luôn đi nào. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi nào.